trang sinh ra công chúa tốt tươi khác thương đôi thúc nguyên vui mừng hơn hở cả ban làng mừng rỡ xiết bao thực bồi hay mùa xuân trăm bông hoa đưa xa gần rừng và các cặp đủ chầu con kén khách hai hòa chín nàng Johnson. khắp trời hồi cùng tiến lên mặt nước lạ lùng có cơ thoải chân dung khác thường hồi cùng nhắn ai lên đất bảo hà đêm đùi phong nguyện đó mới là thần tiên người trấn thủ nghệ an khi về thiên bang làm quan phủ tới tuần giết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thì nhân nhân ý 能能。 giấc mơ trời mô xanh bằng trời nghệ tình nước mô xanh bằng dòng nước sông Exacto. Brahma thành hạnh phúc xa hiếm lòng can đảo điên trao trở hoàng xóa tan sạch lầu ông xóa tan sạch lầu ai mịch thủy chung đức đức đồ mà trước đi sau đúng đó họ phạm thì chung đức đức đồ mà trước đi sau hoàng đồ cho giàu muốn đời sau được được thịnh cường đời sau được được thịnh cường biển xanh là bóng cô bơ lên tàu xuống dọc ba tòa thoại điện kim môn xa vào ngọc điện kim môn danh danh thơm ngoài có tiếng đồn tiếng đồn trong trong cung 轻轻松松 dòng sông hoang hoang cũng qua chùa bồ đề châu hoang hoang châu bà đề tính không xa hoang hoang tuyên cố đi lanh lanh đanh qua đường đền lành châu đức mong hò đền rừng đền lui rào cho đến tây hoàng quan sâu hò chùa chân chân hò hoàng lên phủ tây hồ ngàn sông nhấp nhấp hoàng quan sâu cá bi lượn từng từng đàn sầm bạc thái nữ hò số thuyền rồng rực rực hoàng hoàng quần áo chắc chắc hoàng hoàng hò miệng miệng cười dân công Thank you. sông hoa trên tràn sinh xinh

trên nam mỏi nhà ai cũng thành cô xe 어떤 선